Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello xin chào anh em. À, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Mình nghĩ là cái giai đoạn vừa qua với thị trường là một cái giai đoạn mà vô cùng nhiều thách thức và rất là nhiều biến cố nhưng mà bọn mình rất vui khi vẫn còn được đồng hành với anh em tận đến những tập thứ 70 ờ, 71 rồi và không biết nói gì hơn thì ờ, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong DeFi Discussion tuần này và vị khách mời của tập podcast hôm nay thì ờ, đã quá quen thuộc với nhiều anh em nghe đài rồi thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha rồi, ờ, ờ, cảm ơn Nguyên và xin chào mọi người. À, mình là Pasada và rất vui khi lại được gặp anh em trong à, một cái thêm một buổi podcast nữa của DeFi Discussion. Ừ. Cái chủ đề của tập hôm nay á, thì uh, đâu đó nó vẫn sẽ phản phất những cái ảnh hưởng của uh, sự việc của Alameda và FTX uh, trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên là cái cái câu chuyện mà hai anh em sẽ chia sẻ và thảo luận trong tập tuần này thì ờ, chắc chắc là mình sẽ tạm thời mình ờ, để để để ngỏ đã và hy vọng là sau cái sau cái hành trình của tập podcast hôm nay thì uh, đâu đó sẽ để lại những cái góc nhìn mới về những cái vấn đề nó cũ thôi nhưng mà nó nó không bao giờ gọi là lỗi thời cả thôi thì chắc là câu hỏi đầu tiên nhìn cho anh Poseidon đó là ngoài cái những cái lý do về mặt gọi là Ờ, về mặt đạo đức đi và về mặt gọi là những cái ờ, chuẩn chỉ trong thao tác ờ, làm việc của đội ngũ FTX cũng như là Alameda thì anh nghĩ đâu là những cái lý do mà khiến cho cái hệ quả của cái vụ việc diễn ra trong những tuần trở lại đây nó nó nghiêm trọng như vậy tại vì chúng ta thấy là rất nhiều các cái tổ chức liên tục là họ uh, lên truyền thông và họ thông báo là uh, có ảnh hưởng rất nhiều bởi FTX và Alameda trong cái tuần vừa rồi Ừm, rồi thì, ờ, cái sự kiện FTX và Alameda thì, ờ, chắc hẳn, mọi người cũng đã nắm rõ qua khá là nhiều cái bài cập nhật liên tục của, ờ, đội ngũ Coi 68 rồi. Và thú thực, là mình cũng, bản thân mình là mình cũng, bất ngờ với cái sự kiện này và mình không nghĩ là Ừm. là cái cái, cái, việc mà kích hoạt cho, một cái cú, ơ, doom mạnh của thị trường này nó lại đến từ một cái sàn giao dịch mà có thể nói là thuộc hàng top đầu của thị trường như là FTX thì um, nói về lý do thì ờ, nó rất khó để mà chúng ta xác định được đâu là cái lý do chính của cái sự kiện này ừ. bởi vì nó chịu ảnh hưởng từ rất là nhiều vấn đề đó bản thân ờ, từ cái câu chuyện là bản thân FTX và và Sam là CEO của FTX thì đã không nói như nguyên á tức là đã ờ, mình hay ở Việt Nam mình hay gọi là sử dụng tiền à, không đúng mục đích ừ. và gọi là sai quy định của pháp luật đó, dẫn đến là gây thiệt hại rất là nhiều cho không chỉ là những cái khách hàng của FTX và còn là các cái quỹ đầu tư mà nó liên quan đến hai tổ chức này thì bên cạnh đó thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào chúng ta không đề cập đến cái yếu tố ảnh hưởng chung của thị trường đó. tức là mọi người có thể hiểu là thị trường crypto là nó vốn dĩ là một cái cái thị trường nó mang tính bất ổn định rất là cao và nó khác hoàn toàn đối với những cái thị trường truyền thống mà nó cái mức lên xuống của nó được tính bằng có thể bằng hàng lần mỗi ngày chính vì vậy những cái tài sản trong thị trường crypto tức là các đồng coin và token đó chính cái tính biến động cao của nó nó tạo ra cái cái độ rủi ro cho thị trường đặc biệt là khi mà các cái quỹ tổ chức người ta sử dụng cái đồng coin và token này để mà thế chấp vay nợ thì cái cái cây trước đây mà chúng ta đã từng gặp đó là à, như là 3C ừ và 3C. có một chút nào đó là ừ. là là Luna và usd khi mà uh, người ta sử dụng một cái đồng đồng đồng coin là Luna một cái đồng coin mà có thể là rất là dễ bay hơi để mà back cho một cái đồng stable coin ở chân là tức là chúng ta đang dùng cái sự bất ổn định để chúng ta thế chấp để bảo đảm cho một cái sự ổn định nghe nó khá là vô lý đúng không thì khi mà Luna ở 100 USD thì ok mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng mà khi Luna chia đôi thì cái tài sản đảm bảo vốn dĩ nó đang à, ví dụ như ở 1 tỷ thì nó chỉ còn 500 triệu vậy thì à, cái cái cái tính dễ bay hơi nó tạo ra cái rủi ro lớn cho thị trường crypto và uh, ờ, FTX nó lại mắc lại chính cái sai lầm này khi mà trong thị trường uh, uptrend thì các cái danh mục portfolio của các quỹ hay là các cái sàn thì nó dĩ nhiên nó sẽ ít ít rồi đúng không? Tại vì người ta thường mua ở những cái giá rất là thấp và khi mà người ta định giá thì uh, ít ai người ta sẽ định giá những cái phần mà gọi là có thanh khoản đó, người ta sẽ định giá luôn cả những cái kém thanh khoản thậm chí là chưa được unlock thì <laughs> cái portfolio của quỹ nào cũng ờ, hàng chục ờ, vài chục ờ, tỷ đô là rất là bình thường nhưng mà khi mọi chuyện vỡ lở ra thì chúng ta nhìn lại thì đa phần đó là những cái tài sản ở mức thanh khoản rất là kém thậm chí là nếu như mà xả trên thị trường á, thì cái giá trị thực tế thu về nó rất là thấp rồi bên cạnh đó thì uh, FTX là thay vì kiểm soát cái dòng coin FTT của mình một cách uh, chính đáng hơn và sử dụng nó vào những cái mục đích mà như ban đầu người ta đề ra thì không người ta lại dùng FTT để mà thế chấp cho những cái khoản nợ uh, mang tính rủi ro cao và đó, đó chính là điểm yếu của FTT um, à, khi mà thực sự khi mà ai đó mà biết được cái câu chuyện về về tình trạng sức khỏe tài chính của FTX và cái việc mà thế chấp rất nhiều FTT để vay nợ thì đơn giản uh, người ta chỉ cần tấn công và đẩy giá FTT xuống thì khi đó những cái vị thế vay nợ của FTX nó gặp rủi ro thiên lý và chắc chắn lúc đó FTX sẽ gặp vấn đề Vậy thì chúng ta nói nãy giờ thì nó cũng chỉ liên quan mấy cái từ khóa thôi, chính là chính là vay ừ. mượn, ừ. thế chấp và và ừ. quản lý rủi ro. Thì đây cũng chính là cái ừ. Uh, vấn đề cơ bản nhất khi mà anh em đầu tư tài chính hay là anh em thấy uh, cái thành công trong tài chính và những cái sụp đổ tài chính thì nó đều quay quanh những cái vấn đề này, chính là vấn đề uh, ừ. uh, vay mượn, tức là tín dụng mà chúng ta dùng một cái thuật ngữ chuyên môn hơn là tín dụng và và quản lý rủi ro thì FTX và Alameda Research vốn dĩ là hai tổ chức đúng ra là nên độc lập khi mà một bên là làm quỹ đầu tư và một bên là làm sàn giao dịch phục vụ cho khách hàng nhưng mà lại có cái sự đã là gọi là mập mờ gian gian díu díu rồi mà còn à, <laughs> còn à, cái sự mập mờ đó nó lại còn không đúng nữa tức là uh, sử dụng những cái thủ thuật để mà luân chuyển tài sản giữa nhau để mà vay vừa thế chấp và bảo đảm cho những cái cái cái cái danh mục đầu tư hết sức rủi ro và khi cái sự cố xảy ra thì không chỉ là một tổ chức bị ảnh hưởng mà mà bởi vì à, Alameda Research là đầu tư vào rất là nhiều cái dự án cũng như là bản thân Alameda, Alameda Research cũng có cái mối quan hệ rất nhiều quỹ đầu tư lớn trên thị trường ví dụ như John Capital ví dụ như là Multiconcap thì nó kéo theo một cái hệ lụy rất là lớn đối với thị trường crypto tức là đến bây giờ người ta còn chưa thống kê được là cái à, danh sách chính xác và cái tổng số tiền thì đã chính xác liên quan đến cái sự cố này thì vì vậy à, ừ. À, mình nghĩ là đây là cái bài học nó nó thực sự là nó không mới tại vì những cái đợt khủng hoảng tài chính trước đây của thế giới hay là à, liên quan đến khủng hoảng bất động sản thì quay đi quay lại nó cũng chỉ là câu chuyện về tín dụng à, thì à, nó không nó không mới với thị trường truyền thống nhưng mà có có lẽ là đây là một cái cái bài học khá là mới đối với những người đầu tư crypto tại vì trước giờ trong ừ. đầu tư crypto thì Ờ, chúng ta ít khi chúng ta để ý đến câu chuyện tín dụng lắm tại vì à, đa phần anh em chúng ta vào là chỉ là mua hold hoặc là trade ừ. future chúng ta chưa nhìn được một cái cái tầm vĩ mô nó liên quan đến cái việc là tín dụng trong crypto và trên thực tế nhé mình nói thật là rất khó để mà thống kê được cái lượng tín dụng thực tế trong crypto tại vì uh, cái việc mà, mà các cái DeFi các cái wrap token hay là các cái giao dịch nội bộ à, giao dịch nội gián giữa các cái quỹ thì thực tế là, là là rất khó để mà chúng ta biết được thực tế là cái cái bong bóng mà tín dụng ở trong thị trường crypto đang đạt ở mức nào à, mọi người có thể lên ừ. một số cái um, tri app liên quan đến lending ví dụ như là AV Compound thì nó sẽ có cái tổng số tiền vay nhưng mà thực tế là cái tổng số tiền vay đó nó chỉ là một phần có thể là rất nhỏ so với cái tín dụng thực tế ừ. trong thị trường à, tại vì người ta có rất là nhiều kiểu thế chấp có thể là thậm chí là vay ra là để tiếp tục thế chấp để vay tiếp hoặc là làm những cái uh, uh, abc idz lên nữa để mà vay vay vay và vay liên tục thì uh, chính vì ừ. vậy là và cũng chẳng <laughs> bởi vì chúng ta là phi tập trung mà cho nên là thực tế cũng chẳng có cái cơ quan nào để mà ngồi lại thống kê những câu chuyện đó và uh, cũng rất khó để mà đo lường được cái sức khỏe tài chính của toàn bộ thị trường crypto so với cái khoản tín dụng à, nó khác hoàn toàn cái cái ừ. cái à, tài chính truyền thống là như vậy mà chúng ta cái này là cũng ừ. là theo mình thì trong tương lai chắc là cũng phải sẽ có một bên thứ ba nào đó hoặc một cái đao nào đó <laughs> phải phải à, à, làm cái câu chuyện này chứ nếu không thì cũng khá là gây go Ừ. Thực ra thì à, nãy anh Poseidon có chia sẻ cái ý là phi tập trung xong rồi không ai quản lý thì cái này nó nó nó đúng là như vậy và chúng ta thực ra là cái cái câu chuyện về total value lock cái câu chuyện về TBL thì chúng ta đã đề cập quá nhiều lần rồi đó là khi mà cái cái uh, cái việc vay và cho vay nó không nó không quá siết chặt về mặt quy định đó thì người ta có thể lúp cái vòng lúp cái vòng tín dụng nó lên rất nhiều lần chỉ cần một đồng thôi mà người ta có thể biến ra thành 10 đồng TVL là ờ, đó là những cái vấn đề liên quan đến các cái sản phẩm lending nói chung ở trong thị trường ừ, đúng là đúng là cái bài học này thì nó không mới thì ờ, cái câu chuyện mà thế chấp xong cho vay thì nó đã diễn ra rất là nhiều lần ờ, ở trong quá khứ rồi tuy nhiên là cái công thức thì uh, nó như vậy nhưng mà cái biến số cái thứ mà người ta lắp lên cái nền công thức đó thì nó hoàn toàn khác với crypto tại vì ví dụ như chúng ta học được những bài học trong quá khứ và chúng ta thấy những cái case nó như vậy nhưng chúng ta không nhìn được là cái bản chất nó nó vẫn là thế chấp và vay uh, và khi mà chúng ta nhìn uh, với một cái cái cái biến số là các đồng coin các cái crypto các cái sản phẩm mới thì chúng ta lại không để ý đến cái thứ mà nó rất là cơ bản ở phía dưới nó chỉ đơn giản là người ta thế chấp một cục và người ta vay và người ta in tiền ra thêm một cục mới thì đó là những cái đã xảy ra với crypto trong một cái chu kỳ vừa rồi à, một cái chu kỳ mà mình nghĩ là uh, nó tăng thì nó tăng khủng khiếp nó tăng phải nói là báo đài ai cũng chú ý rất nhiều nhưng mà khi mà nó đâm thì nó đâm còn khủng khiếp hơn ừ, và nó có cái hiệu hiệu ứng dây chuyền nữa tại vì tại vì tiền mà vay xong rồi thì đâu có phải là người ta vay xong người ta cầm cái cục đó ở đó đúng không thì người ta lại cầm cái cục đó người ta đi những cái chỗ mới nữa người ta đi farm người ta đi đầu tư người ta đi uh, uh, cho người khác vay lại thì cái vòng lặp nó cứ liên tục như vậy và cái bên cạnh cái việc là những người có thẩm quyền những người có cái quyền ra quyết định thì họ đã làm sai rồi nhưng mà về cái bản chất là cái cái cái vòng lặp đó nó không có một cái gì đó để giữ nó lại ờ, cho đến khi mà nó mọi thứ nó bắt đầu nó thanh lý thì thì lúc đó là đã quá muộn rồi và không có một cái không có một cái mình mình tạm ví dụ như nó không có một cái bàn đạp thắng lại để để là thắng cái chu kỳ cuốn đó thì nó cứ đi liên tục và đến khi nào mà nó đâm sầm vô một cái ngưỡng thanh lý thì bắt đầu nó mới đổ vỡ như vậy thì uh, ok à, nói dài dòng như vậy thôi thì chắc là mình bác lại một xíu mình mình mình uh, uh, tua ngược lại câu chuyện một xíu thì cách đây khoảng nửa năm á uh, mình với anh Poseidon thì có là một cái tập về landing và ở cái thời điểm đó thì tất nhiên là vì một vài vấn đề một vài cái cân nhắc thì bọn mình cũng bỏ ra một vài cái chi tiết nó liên quan đến việc là landing nó làm cho một cái hệ sinh thái nó phát triển rất là mạnh tuy nhiên là sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta đã thấy được cái hiện trạng của thị trường thì chúng ta cũng thấy được là à, đúng là lending nó giúp cho thị trường nó tăng trưởng thật nhưng mà nó cũng là một cái con dao hai lưỡi và cái sự việc mới đây thì nó đã cũng chứng minh cho cái điều đó rồi vậy thì uh, với anh Poseidon á thì cái góc nhìn của anh về những cái sản phẩm lending kể cả uh, lending mà gọi là under collateral á, là dưới chuẩn dưới dưới cái mức thế chấp và cả cái mạng sản phẩm là over collateral thì có những cái hạn chế nào của những cái mạng sản phẩm lending này ở thị trường DeFi hiện tại ha? Ừ, cảm ơn Nguyên thì À, à nãy à, mình cũng đồng ý với cái ý của Nguyên tức là cái à, lending thì đúng rồi, về bản chất thì lending hay là tín dụng thì nó sẽ có tác dụng không chỉ ở trong thị trường crypto mà còn có tác dụng trong thị trường truyền thống nữa tức là hầu như đa phần nó sẽ là động lực phát triển của kinh tế trong ngắn hạn đó, tại vì mình à, sẽ giải thích thêm ý này một chút ha thì ví dụ như à, mình có 20 triệu à, mình đi mua laptop của một cái laptop của Nguyên thì cái chi tiêu 20 triệu của mình chính là cái thu nhập của Nguyên đó thì nó ừ. sau đó Nguyên lại dùng mà ví dụ 15 triệu trong đó mua một chiếc xe máy của ông nào đó ông C đi thì khi đó ừ. là 15 triệu chi tiêu của Nguyên lại là thu nhập của ông C thì đó là cái cái cái cái, cái uh, hiểu một cách đơn giản cách mà cái những cái giao dịch nó nó diễn ra và cái nền kinh tế nó vận hành thì đó chính là kết quả của tổng hợp tất tần tật những cái giao dịch như vậy diễn ra hàng ngày trên thế giới vậy thì khi mà mình có 20 triệu nhưng mà mình muốn mua một cái laptop 30 triệu thì thế nào thì khi đó mình bắt đầu ừ. xuất hiện câu chuyện về tín dụng đó thì uh, trên thực tế thì tín dụng nó sẽ kích thích cái chi tiêu đó khi mà chúng ta có thể vay nhiều hơn thì đi đồng đi kết hợp đồng thời với đó là chúng ta chi tiêu nhiều hơn chi tiêu nhiều hơn thì cái thu nhập của cái người những những người khác nó cũng tăng lên và nhờ đó nó nó nó làm cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng dĩ nhiên là chỉ trong ngắn hạn thôi thì uh, ừ. quay lại vấn đề đi nếu mà chúng ta có 20 triệu và chúng ta muốn mua một cái laptop 30 triệu thì thực tế nhé là chúng ta có hai cách một là chúng ta tăng năng suất lao động lên ví dụ như làm thêm việc sáng tạo ra thêm một cái gì đó nó giúp ví dụ như là um, làm content youtube hay hơn hay làm một cái bài báo gì đó hay hơn để chúng ta ừ. được trả thêm tiền đúng không ạ thì đó là ừ, ừ. tăng thu nhập dựa trên năng suất lao động Uh, cái thứ hai đơn giản hơn là chúng ta đi vay rồi xong thì uh, <laughs> uh, mọi người có thể, có thể hiểu là tăng năng suất lao động trên thực tế đó là cái việc nó không thể nào nó mang tính tức thời được đúng không ạ uh, uh, năng suất lao động mà nói một cái tổng quan như những cái cái, cái cuộc cách mạng công nghiệp đó, hay là nói một cái uh, thực tế hơn đó, như là khả năng của chúng ta thì nó cần tích lũy qua thời gian và dĩ nhiên nó sẽ là cái động lực chính để phát triển cái nền kinh tế trong dài hạn đó nhưng mà trong ngắn hạn đó, thì chúng ta cần có tín dụng thì khi chúng ta vay mượn thì nó lại liên quan đến nhiều mục đích như ví dụ như là anh em vay mượn để anh em đầu tư tái đầu tư sản xuất ví dụ như là vay mượn để tiếp tục đầu tư bất động sản vay mượn để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh và anh em tạo ra thêm tiền thì về mặt cơ bản nhé anh em tạo ra được 100.000 đô thì anh em vay được à, ví dụ như 20.000 đô đi à, tiếp tục anh em tạo ra 200 000 đô thì cái tín dụng của chúng ta lại tăng lên tăng lên và khi nó ừ. cứ tăng lên như vậy thì nó kéo theo những cái cái thu nhập của những cái người còn lại người ta cũng tăng lên thì nó chính là một cái vòng quay để giúp cho nền kinh tế tăng trưởng trong ngắn hạn đó <coughs> thì à, trong à, crypto nó cũng vậy thôi à, khi một hệ sinh thái mà nó mới bắt đầu phát triển thì à, nó cần những cái dòng tiền và và và user thì ngoài cái việc câu chuyện là ông tạo ra những cái game một hai ba bốn à, thì ông cần những cái liên quan đến lending để mà thu hút dòng tiền vào đúng không ạ? Tại vì uh, ừ. nó nó như câu chuyện của Fed lúc bây giờ tức là ông muốn hút tiền thì ông phải tăng lãi suất à, còn ông muốn uh, ừ. tiền nó nó luân chuyển ra thị trường thì ông hạ lãi suất xuống à, nó đơn giản như vậy thôi và và một cái hệ sinh thái nó cũng như là một cái quốc gia thì nó sẽ có những cái chính sách như vậy để mà giúp cho dòng tiền đổ về hệ sinh thái của mình từ đó nó mới luân chuyển ra các cái mệnh ghép còn lại và tạo ra cái sóng trong thị trường thì đó là dễ hiểu thôi tuy nhiên tín dụng hạn chế của nó chính là cái việc mà chúng ta lạm dụng quá nhiều tín dụng nó như mình nói hồi nãy á, thì kích thích nền kinh tế trong ngắn hạn nhưng khi mà chi tiêu nhiều quá đúng không ạ mà cái sản xuất người ta không có bắt kịp tức là uh, ai cũng có ừ. tiền để mua thì rõ ràng giá cả hàng hóa nó sẽ tăng lên đúng không và cái người ta gọi như vậy là lạm phát thì lạm phát thì nó sẽ khiến cho giá cả tăng lên thì chắc chắn là cái cái ờ, nền kinh tế nó sẽ gặp khó khăn. Nếu như mà đối chiếu qua cái hệ sinh thái DeFi trong cái phép so sánh của Poseidon thì chúng ta có thể hiểu là cái sản phẩm ở trong cái hệ sinh thái đó nó chưa có đủ cái thời gian Chính và xác. cũng như là đủ cái kỹ thuật để nó phát triển ừ. và nó hấp thụ được cái cái lượng tín dụng vừa được nhân lên rất nhiều lần sau khi mà nó hút được tiền ừ. thì thì thì cái lượng tín dụng nó phần lên quá to so với cái cái cái sự phát triển của các cái sản phẩm thì thì thì uh, nó cũng là một cái một cái mặt trái đúng không? Ừ, thì thực ra là đa phần cái dòng tiền đổ vào một hệ sinh thái thì uh, ngoài câu chuyện là một phần giữ lại để mà tạo ra những cái ảo ảo như chúng ta hay nói TVL rồi volume các thứ thì đa phần ừ. nó sẽ được dùng để mua token đúng không ạ? Tại vì trong thị trường crypto thì không không có gì để mua ngoài ờ, ở token tính cả token bình thường và NFT luôn đó thì uh, ừ. <laughs> cho nên là ờ, mà khi đó khi, khi một cái dự án là ờ, mọi người có thể so sánh uh, nhìn lại những cái hệ sinh thái như uh, không phải là ở đây là bị phớt rồi mình nói xấu như cái cái câu chuyện này mình nói rất là lâu rồi ví dụ như Solana ngày xưa hay Nia đi bây giờ thực ra có những cái dự án người ta làm rất là bình thường đó, sản phẩm bình thường công nghệ bình thường thậm ừ. chí là user ít volume thấp nhưng ừ. mà TVL của nó mình không hiểu tại sao nó lại được có nhiều dòng tiền như vậy và cái token nó lại được định giá một cái trên trời như vậy nó nó nó ừ. nó rất là vô lý thì chúng ta phải hiểu rõ ràng bây giờ dòng tiền nó vào và nó chỉ làm đúng câu chuyện đó thôi tức là tạo ra một cái con số à, TVL à, nhìn ừ. có vẻ tốt và sau đó pump giá token lên ừ thực ra là sau sau một cái chu kỳ và sau những cái sự cố gần đây thì chúng ta mới bắt đầu để ý đến <laughs> cái việc đó chứ hồi xưa là về mặt gọi là sản phẩm thì rất ít người để ý và chúng ta bị cuốn vào cái cuộc chơi của tạm dùng cái từ là tín dụng đó thì à, cái cái đó là một cái mặt trái của các cái lending của ờ, DeFi dạ, do đó là mọi người cần hiểu là những cái landing ở trong DeFi trừ một số thằng nó cực kỳ lớn như là AV hay Compound hay MakerDAO là, là nó thực sự có những cái giá trị riêng của mình thì còn lại những cái nền tảng nhỏ chúng ta cần phải suy xét kỹ khi mà chúng ta à, đưa tiền vào đó để cung cấp thanh khoản hay để cho vay à, tại vì cái cái tính rủi ro ừ. ở đây khá là cao đặc biệt trong cái thời điểm này với lại một cái hạn chế tiếp theo mà mình thấy là các cái dự án DeFi là kiểu như người ta không có không có linh hoạt trong quá trình điều chỉnh mức cho vay tức là ờ, ở trong ừ. một đối với những cái thị trường mà như mình nói tài sản nó có tính bay hơi rất là cao như thị trường crypto thì đúng ra trong những cái thời điểm mà thị trường nó xấu như vậy thì bản thân anh đóng vai trò như một ngân hàng để anh ờ, tận dụng cái dòng tiền của người vay và cho vay để tạo ra lợi nhuận thì anh phải đánh giá được cái rủi ro tại cái thời điểm đó và anh phải đưa ra những cái liên quan đến lãi suất những cái APY làm sao để mà hoặc là những cái mức hạn mức ví dụ như bình thường là vay 70% à, tài sản thế chấp thì bây giờ chúng ta chỉ nên giảm xuống còn 50 hoặc thậm chí 30% để chúng ta giảm cái rủi ro mà chúng ta phải gánh chịu xuống nó đổi lại có thể là cái cái APY nó nó nó nó sẽ giảm đi một chút nhưng mà ít ra là chúng ta tồn tại được trong cái thời điểm thì mình thấy đa phần các cái dự án crypto hiện tại thì có vẻ như là sau à, một cái thời điểm uptrend thì cũng chẳng ai để ý đến câu chuyện đó tức là Ờ, trước giờ sao cứ vậy thôi ừ, ừ, ừ, ừ. mày ờ, mày có nhiêu tiền tao cho mày vay bao nhiêu rồi còn ví dụ như <laughs> sau này có sự cố gì thì thôi uh, chắc là lại đăng bài xin lỗi thôi chứ cũng chẳng để làm gì đó thì đây là một cái hạn chế mà mình thấy là khá lớn tại vì mà thực ra cái này cũng đúng thôi tại vì vốn chỉ chúng ta đang phi tập trung mà à, chúng ta không không phải phụ thuộc vào một cái cái ngân hàng nhà nước nào cả lãi suất của của DeFi là do dự án tự quyết định và đối với những cái thằng nào có đau thì là do đau quyết định cho nên là thực tế thì ừ. À, người ta muốn tăng hay giảm hay là hay là ừ, điều chỉnh cái cái hạn mức vay thì cái đó là quyền của dự án đó chứ nó sẽ không phải ừ. không phụ thuộc vào một ông nào hết thì đây nó cũng là cái ưu điểm nhưng mà trong cái thời điểm như hiện tại thì thì nó lại nó lại đòi hỏi cái cái, cái team mà phát triển dự án á, hoặc cái DAO mà điều hành dự án á, phải có một cái tầm nhìn uh, tầm nhìn tốt và và chấp nhận giảm bớt đi lợi nhuận để mà điều chỉnh rủi ro trong cái ờ, sản phẩm của mình thì cái này mình thấy là hầu như là chưa có hầu như ừ. là chưa chưa chưa có dự án nào mà làm được câu chuyện này thì đây chính là cái rủi ro mà à, một trong những cái hạn chế của của lending trong DeFi hiện tại. Thật ra em có một cái ý nó cũng tự tự giống cái ý mà anh Poseidon chia sẻ hồi nãy nhưng mà nó thiên về cái khía cạnh là thẩm định cái chất lượng của cái khoản vay đó. Tức là người ta không quan tâm quá nhiều đến cái tài sản được thế chấp để vay đó ừ. mà người ta chấp nhận rất nhiều các cái tất nhiên là cái nào token gần như là cái nào token và nó có cái cáp nó hơi to to một xíu là người ta chấp nhận ok thả vào và cho cho người dùng vay uh, ờ, USD ra và cái này nó cũng là một cái ừ, chính xác uh, nếu mà nếu mà xét về cái mặt gọi là cái tiêu chí của crypto thì có thể nếu như mà mọi người bảo là uh, có một cái ủy ban nào đó giống như maker chẳng hạn họ có một cái ủy ban để họ thẩm định cái khoản vay này thì nó lại phạm vào cái câu chuyện là phi tập trung hay không thì nó lại là một vấn đề gọi là phát sinh thêm ừ. nữa nhưng mà nhưng mà bây giờ không giải quyết được cái vấn đề đó thì không giải quyết được cái vấn đề là đầu vào của cái khoản vay đó như thế nào thì nó sẽ còn những cái trường hợp ừ, như chúng ta thấy trong thời gian gần đây tức là rất là nhiều các cái token mà nó không đạt chuẩn thì nó vẫn được vay ví dụ như là FTT thì họ đép vào trong một cái sản phẩm của mim mim là một cái sản phẩm mà nhận nhận rất nhiều chỉ trích của cộng đồng bởi vì nó có cái sự liên quan đến OX Sifu thì những cái sản phẩm như vậy và họ chấp nhận những cái tài sản mà chưa có thông qua được những cái kiểm định đó, thì cái đó cũng là một trong những cái điểm uh, gọi là lỏng lẻo của lending hiện tại ừ, và và và với những cái under collateral nha như là những cái khoản vay mà gọi là anh em tin nhau ấy là <laughs> là cái đó nó còn nguy hiểm hơn nữa tức là không có một cái lượng gọi là một cái một cái khoảng chân để để uh, ờ, khoảng chân về giá trị khi mà thanh lý thì thì thì thì cái, cái bên cho vay họ có thể xoay sở kịp thì những cái khoản vay như là under collateral nó còn nguy hiểm hơn trong cái thị trường lending này đó thì ờ, nói vậy thôi tức là sau một cái chu kỳ vừa rồi thì chúng ta mới uh, nhìn được những cái vấn đề nó lòi ra như vậy chứ khi mà thị trường nó trên quá và chúng ta bị cuốn vào cái những con số nó tăng liên tục những cái câu chuyện tăng trưởng và chúng ta bỏ bỏ quên những cái bỏ quên những cái ý như thế này à, nó ờ, cách lời nguyên xíu thì nó nó ờ, chúng ta cứ ví von thôi FTT nó cũng như là một cái cái công ty thì khi mà người ta đi đi vay hoặc là đi rise thì đi rise fund thì ở đây người ta sẽ đưa ra một cái biểu đồ đây FTT mới được thành lập ừ. mấy năm này em, em thấy ông market cap nó tăng x2 x3 x10 x20 x30 FTT nó tăng vậy vậy vậy, vậy đó <laughs> cái dòng tiền đó nên khi mà nó rút đi thì chẳng còn cái gì uh, nó nó chỉ ừ. là những cái con số ờ, nó chẳng còn cái giá trị nội tại nào ở trong đó đó thì nó nó nó tương tự ừ. như vậy thôi và nói về ờ, đánh giá tài sản thế chấp thì trước đây là một cái dự án à, lại quay lại để nói về Luna đi thậm chí Luna người ta còn dùng cả BTC để bet cho UST đó mọi người có thể thấy nhưng mà ừ. à, cũng không không thể tránh được cái sụp đổ thì nói chung là à, liên quan đến tín dụng thì anh em biết rồi là phải quản lý rủi ro thật là kỹ và, nhất là khi mà cái tín dụng cá nhân đó, thì đôi khi cái ảnh hưởng nó không không không lớn nhưng mà liên quan đến một sàn giao dịch và một cái cái quỹ đầu tư mà nắm trong tay hàng chục tỷ đô như vậy thì Ờ, <laughs> theo mình thì mình cũng không hiểu là đúng là mình không hiểu đội ngũ lãnh đạo của của FTX và Alameda Research đã nghĩ gì khi làm những cái câu chuyện như vậy đó ờ, là <laughs> mình ừ. ừ, nó nó khá là khó hiểu và không thể chấp nhận được ấy. Ừ. thôi thì uh, câu hỏi tiếp theo là một cái câu hỏi nó mang tính chất uh, góc nhìn cá nhân nha là sau những cái sự việc gần đây thì với uh, góc nhìn cá nhân của anh thì anh có còn <laughs> có còn cái niềm tin gì vào các cái sản phẩm lending ở DeFi hay không và nếu được phân bổ cái tỷ trọng tài sản của mình thì anh sẽ bỏ bao nhiêu phần trăm của mình vào những cái sản phẩm lending lending uh, ờ, ở trong thị trường hiện tại ừ, thì thực ra mình thì mình sẽ không có vấn đề gì với các cái sản phẩm lending cả tại vì như mình đã phân tích với mọi người ấy, thì tín dụng đó là một phần trong cuộc sống thôi và và không phải tín dụng về mặt bản chất thì nó không có xấu quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào và quản lý nó như thế nào cho nó hiệu quả và đôi khi ờ, dĩ nhiên là không không bao giờ chúng ta tránh được những cái cái chu kỳ như vậy cả tại vì uh, cái chu kỳ ừ. mà vay khi mà chúng ta vay đúng không ạ vay thì chúng ta sẽ trả nợ khi mà chúng ta hết trả hết nợ thì nó là kết thúc một chu kỳ vay và khi đó chúng ta có thể vay nhiều hơn à, vân vân thì nó tạo ra một cái chu kỳ tín dụng mà trong thực tế vậy và trong crypto cũng vậy nó không bao giờ nó nó nó nó hết đi được cái câu chuyện đó nó cũng như cái nền kinh tế lúc tăng lúc giảm đi theo cái hình sinh vậy thì ờ, ừ. nói là không có niềm tin hay không có niềm tin thì thì uh, theo mình thì nó cái sự kiện của FTX thì hoàn toàn là um, nếu mà chúng ta đổ lỗi cho tín dụng thì nó không đúng tại vì uh, chúng ta ừ. ừ tại vì tín dụng nó chỉ là công cụ thôi còn cái người sử dụng thì sử dụng sai thì người ta phải chấp nhận hậu quả thôi thì uh, ừ. đối với mình thì tín dụng nó sẽ vẫn là một cái mạng mà mình uh, kỳ vọng đặc biệt kỳ vọng ở trong DeFi uh, tại vì uh, theo mình thì như cái anh em có thể xem lại cái DeFi discussion cái uh, tập về landing mà mà hồi nãy Nguyên có nói thì đối với mình ừ. thì landing nó nó cực kỳ quan trọng và landing trong DeFi nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề mà mà landing uh, trong cái uh, tài chính truyền thống nó còn yếu nếu mà thả vào các platform landing thì uh, uh, thật với anh em là hiện tại uh, Ờ, mình mình mình không có giữ còn giữ ờ, bất kỳ ờ, cái tài sản nào để mà cung cấp thêm khoản trên các cái lending nữa tại vì uh, lý do cũng khá là đơn giản thôi bởi vì uh, những cái uh, pool thêm khoản lớn như AV hay Compound thì cái cái uh, lãi suất là hiện tại của của của của nó là nó thực tế nó không stablecoin thì nó không đủ để hấp dẫn để mình để mình ừ. đưa tài sản của mình để để, để đến trên đó để chịu rủi ro thì uh, cho nên là hiện tại mình không có sử dụng nhưng mà trong tương lai khi mà cái ờ, thị trường nó tốt lên đó, thì mình có thể mình cân nhắc để mình tiếp tục sử dụng lending để uh, tái đầu tư thì thực ra ý ý ở đây là cái uh, câu chuyện là uh, anh em có thể tận dụng lending cách là mua những cái tài sản mà nó <clears throat> có độ biến động nó thuộc dạng là thấp hơn ví dụ như Bitcoin, Ethereum sau đó là đầu, đầu tư trước vào Bitcoin, Ethereum sau đó Bitcoin, Ethereum tăng giá thì uh, anh em lại quay lại dùng chính Bitcoin, Ethereum đó vay stablecoin và mua những cái đồng khác nhỏ hơn à, nói một hồi chúng ta lại quay lại câu chuyện là tạo ra cái vòng của lending này đó <laughs> à, mình chia sẻ một cái tip về thôi à, nó hơi nó nó nó nó nó không thể nào tính được đâu anh em thì khi đó chúng ta có ừ. thể à, tối ưu hóa lợi nhuận thì đó cũng là một cái kết mà mà mình hay sử dụng lending vào mỗi cái thời điểm mà mình cảm thấy là uptrend nó đã thực sự quay lại còn bây giờ thì chắc là sẽ ừ. là là là không à, chỉ có trải nghiệm những ừ. cái landing mới để mà uh, xem nó thế nào thôi chứ còn giữ tài sản mà kiểu như ổn định ở trên Lenin để nhận APY thì uh, thú thực là mình cảm thấy nó không không hấp dẫn lắm bởi vì có lẽ lý do là cái cái portfolio của mình nó không có đủ lớn như các quỹ đầu tư thì do đó cái lợi nhuận tạo ra đối với ừ. mình thì ừ. nó không hấp dẫn bằng cái cái khác. Ừ. Thực ra thực ra có một cái ý mà liên quan đến các cái lending nếu như mà anh em nào quan tâm đó là uh, cũng giống như anh President có đề cập hồi nãy đó là cái APY đó thì uh, à, APY của các cái stablecoin bây giờ thì nó nó bị giảm rất là nhiều uh, một phần đến từ việc là cái dòng tiền nó bắt đầu nó rút qua những cái thị trường truyền thống rồi và cái việc mà dòng tiền nó rút đi á và song song với cái việc là các cái sản phẩm DeFi nó bị trì trệ sau nhiều cái cú vấp gần đây á thì nó khiến các cái sản phẩm lending nó không còn tức là anh em hiểu nôm na là cái dòng tiền nó không chảy xuyên suốt qua các cái lending nhiều như cái lúc mà uh, nhiều như cái lúc mà uptrend thì khi mà tiền nó không luân chuyển chạy qua liên tục như vậy thì nó sẽ không tạo ra được uh, lợi nhuận thì từ đó dẫn đến việc là APY nó nó không thể cao được như ngày xưa nữa thì nếu như mà nếu như mà anh em mà có gọi là để một ít tài sản ở trên lending á, thì cũng có thể cân nhắc là những cái sản phẩm nào mà nó to to một xíu và nó có cái cái tên tuổi lâu ở trong thị trường rồi thì ờ, để trên đó thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc là chúng ta để có thể là để ở trên uh, ờ, CX đúng không? Uh, để trên những cái ơn ở trên CX nhưng mà nó, nói gì nói thì sau cái câu chuyện của FTX thì <laughs> có thể mọi người sẽ có một cái nhu cầu mới về về on chain nhưng mà à, à, nói chung là trong ờ, thị trường thì nó sẽ không có too big to fail đó đâu. À. Um thì nói chung là mình loan chuyển ra tức là mình phân bổ ra chứ mình cũng không thể nào mà own in nói là own in on chain hoặc là own in uh, trên trên CX được rồi thì à, bác lại một cái câu chuyện về uh, cái cái landing thì mình nghĩ là anh em cũng có thể theo dõi cái chỉ số ở trên cái landing đó ví dụ như là APY ờ, mình lấy cái APY mình nhân với lại cái lượng tài sản mà đang thế chấp á đó, và mình mình lấy cái APY vay ra mình nhân với lại cái lượng tài sản được vay ra thì mình có thể so sánh hòm hòm được là uh, cái hiệu quả cái lending này nó có đang à, nó có đang có profit hay không hay là nó đang gồng ừ. đó thì ờ, có thể nếu mà nếu như mà cái lượng vay ra mà nó ít hơn cái lượng mà đép vào á, thì có thể là nó đang nó đang uh, gặp những cái rủi ro à, thì cái đó cũng là một cái mà cần để ý tại vì ờ, mọi người uh, gọi là thấy APY nó cao quá xong rồi mọi người đép vào thì uh, khó mà tránh khỏi những cái sự kiện mà nó đã gọi là gọi như là thương tâm trong thời gian gần đây của thị trường rồi thì uh, có một cái câu hỏi liên quan đến on-chain và uh, ờ, CX cho anh Poseidon thì uh, anh Poseidon đang phân bổ cái danh mục của mình như thế nào giữa hai cái hạng mục này tức là bao nhiêu phần trăm on chain và bao nhiêu phần trăm trên các cái các cái định chế tập trung à. À, thì uh, thực sự thì uh, đa phần cái uh, danh mục hầu là mình sẽ để ở on chain uh, nói chung nó có nhiều lý do lắm uh, mà mà mình chia sẻ luôn là mình cũng không có xài ví lịch đó tại vì mình cũng là một cái người khá là nhiều việc rồi đôi lúc mình sẽ hơi lụn thuộm một tí cho nên là đối với mình xài ví lệnh nhiều lúc nó còn bất tiện hơn xài on chain thì thông thường là mình sẽ có hai ví uh, một cái ví để dùng để uh, trải nghiệm các thứ này rồi thực hiện các cái giao dịch mua bán bình thường ở trên on chain ví dụ như là mình nói ví dụ MetaMask ờ, một đi và một cái ví MetaMask 2 thì chỉ là cái ví để mình lưu giữ tài sản thôi thì ừ. cái ví đó mình sẽ chẳng kết nối làm gì tức là ví dụ mình muốn mua hâu một cái đồng nào đó thì mình sẽ mua trên MetaMask MetaMask một sau đó mình gửi về MetaMask ừ. 2 rồi xong rồi ừ. ừ. và ừ. kệ nó vậy thôi um, thì cái cách đó là thứ nhất là chúng ta vừa vừa vừa đảm bảo cái bảo mật ờ, chúng ta không lo ờ, kết nối bậy bạ vào những cái web nó không có an toàn cái thứ hai là nó cũng giúp cho chúng ta quên đi à, tại vì hâu mà à, mình mình đó là lý do thứ hai đó, tại vì khi mà anh em hâu ở trên set á ở ờ, nhiều lúc bài nan thì anh em bấm lên cái là ở ừ, là chúng ta thấy tài sản chúng ta đang giảm đi nhiều quá rồi là hoặc là tăng lên một chút là chúng ta đôi lúc cái, cái tâm lý chúng ta nó lại bất ổn đó thì thà coi như là mắt không thấy tim không đau đúng không thì chúng ta để on trên chúng ta quên luôn đi đó à, mình mình à, bởi vậy mình ít khi mà hâu mà mình để đến set nó set thì đa phần mình chỉ để à, uh, số tiền nào đó để mà mình trade thôi đúng nghĩa là trade tức là không hold à, ờ, tức là có tín hiệu nào đó thì có thể là trade future trade, trade ừ. spot ừ. thì mình sẽ dùng cái tiền đó còn uh, hold thì uh, mình khuyên anh em là vẫn nên nên để trên on chain đó, tại vì uh, chúng ta không nói về câu chuyện uh, chưa nói về câu chuyện là phá sản như FTX thì trước đây uh, những cái định chế như thậm chí là cả Binance cũng đã từng bị hack bị tấn công thì cái uh, cái này vẫn là rủi ro uh, mà mà mà nó nó nó cái rủi ro về phá sản thì lâu lâu nó mới chúng ta mới gặp một lần nhưng mà cái rủi ro về hack thì chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi đó thì cái này chúng ta cần phải ờ, cũng phải hết sức cẩn thận bởi vì ờ, tài sản mà khi mà khi mà đã bị nó nó đã dính đến những cái cái cái sự kiện như vậy rồi thì cái việc mà chúng ta có thể lấy lại được tài sản một cách toàn bộ thì ai e chừng nó hơi khó và cái thủ tục chắc là cũng khá là rắc rối mình thì may mắn là chưa chưa dính lần nào nhưng mà thấy ờ, cũng khá là mệt mỏi và à, do đó thì mình nghĩ là cái cách phân bổ như vậy nó khá hợp lý tức là tiền ở trên uh, set thì chỉ để trade thôi à, và chỉ để uh, gọi là bắt những cái cơ hội uh, theo trend hoặc là gì đó còn khi mà anh em quyết định có một cái portfolio mà để uh, thay đổi vị thế hay là hold long term trong thời gian dài uh, thì một là ví lệnh hai là on chain thì cái đó là cái lời khuyên của mình ha ừ rồi ok thì uh, chắc là cũng uh Ờ, cũng ờ, không dám hỏi sâu cái ờ, cái cái phần trăm chi tiết phần trăm phân bổ đâu tại vì cái đó là cũng những <laughs> nó nội dung nó cũng nhạy cảm nên thôi là chắc là bọn mình sẽ kết thúc tập podcast tuần này tại đây và cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha ừ, thì uh, chắc là cũng không có gì nhiều thì cũng cảm ơn anh em là đã theo dõi và ủng hộ cho ừ. tụi mình thôi và cũng có thêm đôi lời nữa là thị trường thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái thời điểm mà uh, chúng ta tưởng là nó đã khó khăn rồi nhưng mà thậm chí nó còn có thể khó khăn hơn nữa à, hôm hôm hôm qua mình có tình cờ mình thấy được một cái câu nào đó trên mấy group người đã chia sẻ uh, thị trường nó sẽ bắt đầu lạc quan khi mà cái người lạc quan nhất cũng trở nên bi quan đúng không à, thì uh, ờ, 2017 nó cũng như vậy thôi mọi người ạ tức là nó nó nó tệ đến mức mà nó còn thậm chí chẳng ai nói về bitcoin nữa à, uh, ví dụ như 30 ờ, người ngày xưa mình có, có một cái group có 30 người chơi thì chỉ còn ừ. đúng hai người thôi là còn chơi còn 28 người người ta là người ta rời bỏ thị trường ừ. và rời ừ. bỏ vĩnh viễn luôn á tức là không bao giờ người ta muốn quay lại nữa luôn áp lực như vậy thì nó nó là một phần của thị trường thôi tại vì nó nó tựa như một cái anh em cứ tưởng tượng như một cái tòa nhà cũ để mà chúng ta xây mới thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đập đập hết nó đi để chúng ta kiến thiết lại thôi thì thị trường nó cũng sẽ có những cái chu kỳ như vậy à, mình nghĩ à, mình cũng muốn là động viên và à, chúc lại anh em là tiếp tục gọi là kiên trì và và vững vững à, tin trong cái thị trường để mà chúng ta gặt hái quả ngọt trong cái giai đoạn sau này thì à, à và cũng cảm ơn anh em vì luôn đồng hành với tụi mình rồi, à, cảm ơn anh Poseidon một lần nữa đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau anh em ha Và bọn mình chắc chắn sẽ quay lại với nhiều topic thú vị hơn à, xoay quanh thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong những tuần sắp tới Rồi, cảm ơn anh em một lần nữa